Lâu lắm rồi mới tìm được một chai nước hoa ngon của nhà Bacoraban đó chính là Uchared Men. Đây. Trước đây thì ờ, nhắc tới Bacoraban thì chúng ta chắc phải biết tới chai nước hoa có hình cái cúp ở đâu đó cái phần ở trên này này. Và mình cũng đã có một cái video review rồi. Nó thật là mình không ấn tượng lắm với những cái sản phẩm của nhà Bacoraban khi mà những cái sản phẩm của họ làm thì cứ bị kiểu nửa này nửa nọ cứ là nó góp nhặt nhiều từ những cái thương hiệu khác. Nhưng mà khi mà thử qua Uchared Men này thì thực sự là đây là một chai nước hoa ngon mà các bạn nên có ở trong tủ đặc biệt là những bạn trẻ thích những cái mùi nó ngọt cụ thể của nó là sao thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhá đầu tiên là tiền đâu thì chai nước hoa này nó có một cái giá rất là rẻ thôi chắc là tầm một triệu trên một triệu xíu cho một chai như thế này 100ml và cái thiết kế của nó trông cũng rất là buồn cười ấy. có nghĩa là bình thường chúng ta có những cái vòi ấn nhưng mà ở đây với Uchared Man của Bacoraban thì chúng ta sẽ được ấn theo cái kiểu u nó giống như cái súng bắn bắn đinh ấy nhở nhưng mà cầm khá là cái, cái kiểu thiết kế này mình thấy khá là hay đặc biệt là với một cái màu đỏ nữa nó thật là lúc đầu nhìn thì cũng không nghĩ là đây là một chai nước hoa đâu à, các bạn nào ấn tượng với cái thiết kế này thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhá à, mình vừa xịt mùi hương ở đây thì có một cái điều mà các bạn cân nhắc luôn ở đây đó là em này có một cái vòi xịt nó khá là rộng ấy nên là khi các bạn xịt ấy thì các bạn chỉ cần để xa này thôi để khi mà xịt một cái nó có độ tỏa rộng như này cho bình thường những chai nước hoa khác nó chỉ được thế này thôi à, đây là một cái lưu ý à, cái mùi hương này thì khi mà mình mặc lên người mình hình dung cả một cái uh, một cái trải nghiệm đó là mới cái tốt nốt nhá khi mà vừa mới xịt ra thì mình giống như kiểu là mình đang cầm một cái quả cam đỏ ở uh, đã hay gọi là cái tên là kiểu cam máu ấy còn ở Việt Nam thì chắc lại hơi ít nhưng mà bạn nào ở nước ngoài thì sẽ biết cái quả cam đỏ này thì cái cảm giác đầu tiên khi mình xịt thì giống như là các bạn để quả cam để lên thớt xong rồi các bạn lấy con dao các bạn cắt bổ đôi cái quả cam ra và lúc này thì cái nét the cái nét xanh từ cái phần vỏ và cái phần cùi của cam nó sẽ kiểu hơi một tí bắn lên mũi bạn và cái mùi mà bạn ngửi thấy đó là mùi the the xanh xanh từ vỏ rất là rõ rệt và mùi hương này thì mới đầu mình ngửi thì mình không nghĩ rằng là đây là một chai nước hoa với cái tông mùi ngọt tại vì khi mà mới đầu mình xem nốt thì mình thấy là đây sẽ mình đoán đây là một cái nốt hương ngọt nhưng mà với cái top nốt mới mở đầu mình không nghĩ rằng là đây sẽ là một cái mùi hương ngọt sau khoảng tầm 5 phút thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là mùi hương này nó đưa các bạn đến một cái trải nghiệm là khi mà các bạn cắt cái quả cam nó bổ đôi ra như này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái những cái tép cang nó rất rất là căng mọng ấy sẽ bắt đầu nó chảy những cái nước rồi những cái nước cam hơi đỏ hơi đặc sệt một tí xong rồi nó sẽ ngấm nó chảy qua cái cùi xong rồi nó dính vào vỏ thì cái mùi ngọt đậm của cái quả cam đỏ này nó xuất hiện cực kỳ rõ rệt và cái nét ở đây là cái nét ngọt của cam hơi kiểu dính nhẹ một xíu đặc đặc đó là những cái mà mình hình dung được sau khoảng tầm 15 phút khi mà xịt Ultra Red Man của Baccoraban ra à, và cái nước ngọt của cam này nó tồn tại trên da mình tầm nửa tiếng thì bắt đầu xuất hiện thêm một cái nét ngọt nữa thì nét ngọt đây nó có phần hơi đắng nhẹ mình có thể hình dung đến là một cái loại bánh sô cô la ở ngoài thì nó được làm kiểu cái lớp sô cô la khô giòn giòn ở trong thì nó có một cái lớp kiểu sữa uh, kiểu sữa ngọt ngọt nhưng mà nó nó không bị kiểu um, lỏng mà nó kiểu hơi đặc đặc rồi và ở đây thì mình nhìn thấy có những cái nốt hương đó là cái nét của vani cái nét của bánh và cái nét của patchouli thì mình nghĩ là khi mà cho patchouli vào cùng cái nét của bánh vào nó sẽ tạo ra cái cảm giác kiểu sệt sệt rồi uh, lấn cấn nó như kiểu là những cái vụn bánh cái vụn ở sô cô la mà mình vừa miêu tả ở ngoài ấy, thì đây nó như kiểu là các bạn bẻ ra xong rồi nó rơi những cái vụn đấy ra nó kết hợp cùng với mùi cam và phải nói rằng là đây là một cái mùi hương rất ấn tượng và có một cái vai ngọt và có thêm một cái điều nữa đó là khi mà mùi hương này dry down ở trên da ấy thì nó không bị đẩy đi quá là ngọt mà nó có thiên hướng rất là quen với một chai nước hoa mà mình vừa mới review trong thời gian vừa qua đó là chai uh, America của nhà Pirelli nhưng mà chỉ đơn giản là ở đây chúng ta thay cái mùi của dứa bằng cái mùi của cam của dứa thì nó sẽ có cái phần nó làm cho cái mùi hương trở nên tròn trịa hơn cái mùi của cam nó sẽ làm cho cái mùi hương sáng hơn nhưng mà cái bay nhựa ở America cái bay ngọt nhựa America và cái bay uh, ngọt bánh của chai Ultra Red Man này ở ờ, uh, dry down về sau thì bạn sẽ thấy nó có một cái điểm nào đó chung mà các bạn sẽ đôi khi nếu như các bạn xịt ở hai tay hai mùi thì các bạn sẽ khi mà mình nghĩ là tầm 5 tiếng sau khi xịt thì các bạn sẽ nhầm lẫn khó mà biết được là đâu là Ultra Redman và đâu là Pirelli của America Thế đây là ông nào mà thích cái mùi của America thì ông có thể mua thêm uh, em này còn ngược lại nếu như bạn đã có cái mùi của America rồi thì cũng không cần thiết phải mua em này nữa nếu như bạn vẫn thích một cái mùi nó có thiên hướng kiểu đầy đặn hơn thì uh, em này lại không phải là một cái lựa chọn nếu như đã có America rồi Vậy thì độ bám tỏa của mùi hương này như thế nào? Và cái thời điểm sử dụng ra sao? Nó có giống với Priolit America không? Thì vì mùi hương này nó lưu ở trên da mình trung bình khoảng tầm 7 đến 8 tiếng nó tốt hơn America của Pirelli và cái độ tỏa hương thì nó cũng tốt hơn hoàn toàn khi mà ở America thì mình ngửi mình có cảm giác nó nó kiểu dần dần nó thành skin sen ấy còn cái mùi hương này nó tỏa rất tốt và em này thì cũng có một bạn hôm trước bạn ấy có bình luận trên youtube cũng như tiktok của mình bạn bảo là em có nghe lời anh xem trên tiktok không review kỹ lắm nhưng mà em mua thì em rất là ấn tượng thậm chí là ngày em còn thấy nó ngon hơn Ultra Mail của nhà Jean Paul Gaultier nên là bạn có thể thử em này nhá độ bám tỏa ổn mùi thì trẻ trung hơn không bị tối thậm chí rằng là ở Jean Paul Gaultier Uchamel thì mình ngửi thấy cái nét tiêu quế cùng với mở đầu của lavender nó còn thậm chí là nó khó ngửi nhưng mà mùi hương này kiểu ngửi sẽ ăn tiền ngay đặc biệt là nó sẽ rất là phù hợp với những bạn trẻ ờ, dù là người ngửi hay người dùng là những bạn trẻ thì mình nghĩ rằng là con Ucharet Men này nó sẽ nịnh hơn và cái độ vì cái độ tỏa của nó nó cũng không phải là tỏa quá là khủng khiếp hay là cái độ lưu thì cũng không phải là nó mùi nó không dày cũng như là nó lưu không quá là tốt nên là con này mình có lại có thiên hướng là có thể xài được vào những cái buổi tối mùa hè ở trong Sài Gòn đi hẹn hò hay là ở buổi tối ở Hà Nội trời kiểu mát mát sau một cơn mưa chẳng hạn thì em này đi rất là ổn thế là với cái phong cách thì mình nghĩ rằng là các bạn trẻ tầm 18 20 các bạn có thể xịt được mùi này ờ, cái cách ăn mặc thì mình nghĩ là nên trẻ trung một xíu quần jean rồi áo phông basic hoặc là các bạn có thể mặc những chiếc áo sơ mi kiểu như này oversize các bạn uh, mặc những cái quần ống rộng đi những đôi sneaker chẳng hạn tóm lại là một cái hình ảnh trẻ trung có một tí ngọt ngào kiểu uh, gây ấn tượng với những người khác thì Ultra Red Man của Bacuraban làm tốt luôn và đây cũng là một chai nước hoa ở trên thế giới được rất là nhiều youtuber nổi tiếng review mình cũng không hiểu là tại sao đến bây giờ mình biết đến chai nước hoa này và thực ra mình cũng có xem rồi nhưng mà mình thấy ở Việt Nam kiểu chai nước hoa này nó rất là hiếm ấy nhưng mà đợt vừa rồi thì rất là may bờ lăng đã, đã kiểu em ơi làm đi anh thấy ngon lắm thì con này là một clone của con Ultra Z của nhà 3D đó nên là bạn nào đã thích Ultra Z rồi thì bạn có thể mua em này thay thế rất là ổn Ultra Red thì ờ, nó cũng có cái giá đắt hơn thậm chí là nhiều khi còn khó mua em này thì bây giờ thấy hàng bắt đầu nhiều thiết kế thì không được đẹp bằng đôi nhưng mà mình thấy là cũng không đến nỗi đúng không các bạn cảm nhận như nào hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhé và đó là cảm nhận của mình về Ultra Red Man của Bakuraban và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên việc uh, ấn nút like, share cũng như là ấn thêm theo dõi kênh tiktok của mình để ủng hộ thêm cho mình có lượt sắp bên đấy cho nhiều để nhiều người biết tới kênh của mình hơn và bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại bye bye